là cứ con da bắt chỗ lên dần nè đó Rồi, tốc độ bao nhiêu anh em comment đây nào Hãy cùng đến với sự ngu hiểm tiếp theo Một được một mái đang lái mắt đưa tình uh, Rồi, rồi, rồi Hàng ngon quá, ngã bấp, sắp mặt <laughs> Tiếp theo chúng ta cùng đến với phương pháp sửa TV của năm 1999 Nhưng vẫn áp dụng được với năm 2021 Mặc dù là nó khá là bạo lực nhưng mà nó đạt hiệu quả một cách tối đa Nếu mà không sửa được bạn muốn mua tivi đó đó đó, về nhà xem thằng chồng làm gì đây đấy về nhà thò tay vào để mà khóa đi đúng không Trường Anh Nhà phải có nắp bây giờ Mày đã đi rồi thì đừng có quay trở lại nhà thằng nhà tao đúng không <laughs> Rồi Một chàng trai với khuôn mặt cực kỳ buồn nôn đang giơ những ngón tay được yêu thích và anh cũng cha anh định làm gì đây rồi ui giời rồi ui giời rít luôn à ngon rồi rồi rồi và sự nguy hiểm của em đã được để đáp rồi bây giờ tới tô này rồi đây Chúng ta hãy cùng ờ, đến với trò chơi quen thuộc ở Việt Nam Đó chính là thách gái uống rượu lấy tiền trò chơi mà gần đến khi mà những người đàn ông họ đã quá nhiều tiền hoặc là họ đã không còn tỉnh táo về cái trò chơi này tôi thấy là cứ đố 10 cô thì đến 10 cô là uống và lấy được tiền cho nên là tỷ lệ thua là một trăm phần trăm bát rượu kia thì uống một rượu làm hai chục triệu thì Ghê. Thế là nhiều người làm được đấy kiếm điểm tiền chứng chưa rồi đấy u rồi chỗ kia đúng là phải tầm hai chục triệu đấy đừng đùa bốn mười lăm mười tám hai mươi chín hai mươi tờ năm năm trăm đồ ghê ở đây đấy còn đằng sau nữa cho nên là nó cũng phải đúng là hai chục triệu thật rồi đấy anh em nào muốn giàu nhanh thì anh đi chuẩn giới và đi uống rượu nha khi bạn gặp mặt ai đó, đấy là do số phận Khi bạn yêu một ai đó, đấy là do bạn lựa chọn Đã lựa chọn thì phải biết chấp nhận Chấp nhận con người, tính tình, tật xấu, cá tính của nhau Đừng thấy khó khăn không hợp mà từ bỏ Cái gì hỏng thì sửa, chứ đừng vứt đi Trân trọng và nghiêm túc với tình yêu Bạn sẽ hiểu được giá trị thực sự của nó cười tao đấy thấy chưa ghê chưa mà thấy nguy hiểm chưa nha rồi rồi rồi rồi và tiếp theo đây chúng ta cùng đến với hãng xe điện Hyundai và hãy cùng xem chiếc Kia Morning đang làm gì và vâng, cô xe con hạng A nhưng mà đang đang ngâm mình trong nước và nó đi không không không mặc dù là xe bành nhất rồi nhưng mà vẫn đi được nhá ừ, ghê thật luôn con này nó là tàu ngầm luôn rồi chứ nó không phải là một xe đăng a nữa ồ, ồ vẫn đi vẫn đi bạn hiểu chưa ồ, vẫn đi được wow ôi ơi ơi hả tôi đang không hiểu chuyện gì đây tại sao tại sao như vậy nhỉ anh em biết tại sao đi qua đường như vậy giải thích cậu ta để, để áp dụng đây nhiều lứa tuổi, nhiều phong cách, nhiều Tiếp theo chúng ta cùng đến màn cà phê cực kỳ đỉnh cao của VTV. ở Hà Nội này, đó là họ không sợ Covid-19 thì phải. Tuy nhiên nếu mà nghĩ rằng họ không sợ thì e rằng là chưa được xác đáng cho lắm. Để mình hiểu rõ hơn thì có lẽ chúng ta phải nhìn vào cấu tạo của bộ não con người. À, về cơ bản thì à, bộ não của con người có thể chia làm 3 phần như sau. Phần thứ nhất là não bò sát, phần thứ hai là não thú và phần thứ ba là não người. Nỗi sợ ừ. ở ba khu vực này cũng có những cái điểm khác biệt riêng. Ở phần não bò sát thì nỗi sợ sẽ biến thành hành động một cách bản năng ngay lập tức và vô điều kiện. Ví dụ như là nhìn thấy lực lượng chức năng thì chạy ngay chẳng hạn. Ở phần não thú thì nỗi sợ sẽ chi phối hành vi của con người ở dạng cảm xúc. Ví dụ như là ở nhà chán quá hay là ra ngoài một tí xem nó như thế nào. Và cuối cùng ở phần não người, nỗi sợ giờ sẽ đi kèm với tư duy trừu tượng, với ý thức, với trách nhiệm, với ờ, những mối nguy có thể có trong tương lai. Vâng, à, tóm lại thì à, mỗi người lại đang dùng một phần não khác nhau để đối diện với covid 19 wow. thế nên là mới có người ở nhà và có người ra ngoài không có lý do chính đáng vấn đề ở đây là cần tìm ra một mẫu số chung cho tất cả mọi người và đây chính là lúc mà những quy định những chế tài cụ thể thể hiện vai trò của mình mà đơn giản nhất đó là đánh vào túi tiền của vâng, mỗi người dùng uh, não nào não người não thú hay não động vật thì các bạn hãy comment bên dưới nha không có thấy thuốc chị ơi chị có thể nào lấy thuốc ra được không chị mình mình chấp hành à. giùm em giường chút được không chị rồi chúng ta cùng đến với tình huống nguy hiểm tiếp theo Rồi rồi chị cho em coi thuốc được không chị? Đây rồi Trời ta ra ngoài còn đi do chính đáng có thuốc mà thôi này Đấy đấy đấy ờ. đấy Ờ, chị ơi cái này là đây, không phải là thực phẩm hay là không phải là những cái vật cần thiết yếu để mà mình đi ra đường trời này nha chị trời trời ơi tôi em muốn tôi muốn ở trong tiệm thuốc mà gì thiết yếu Tiệm, tiệm thuốc nhưng mà giờ này á mình chỉ có đi mua những cái thứ cần thiết như là thực phẩm hay là những cái thiết yếu thôi còn những cái này là nó không có hợp lệ chị Ôi, này muốn hợp lệ nào hợp lệ trời ơi anh nghĩ sáu này hợp lệ gì trời nó không hợp lệ mình mua thực phẩm chị chứ cái này nó đâu phải là những cái thiết yếu mà cần thiết để phải đi ra đường giờ này đâu trời trời ơi người không hợp lệ người ở nhà người dịch kiểu này nó dịch thì có bầu rồi sao cha đúng rồi tôi thấy hợp lý đấy người ta đi nhu cầu đây là cực kỳ thiết yếu bây giờ chẳng ra là ở nhà trong dịch mà suốt ngày ở nhà thế mà không đi mua cái này là mấy con liền theo chúng ta cùng đến với một tình huống cực kỳ nguy hiểm <laughs> Và đây là trận chơi nguy hiểm nhất ở phần 95 của 2021 này Một thanh niên đi sửa điện thoại và chúng ta hãy cùng xem anh làm gì đây uh, Anh đang khá khó giò uh, Rồi anh cũng bốc rồi Anh chuẩn bị dặn, ờ, dặn đẻ sao đây Ui Rồi tôi thấy mặt, nhìn mặt vàng ở dưới chân anh rồi Ôi, ôi rồi rồi Này đang đi sửa điện thoại mà thế nào Tao tháo lại thúc bông đít này là hỏng rồi Tụi <laughs> anh đang có rò và tụi em Ui dồi, à đây anh anh anh anh anh tủ quán biết rồi Ui, ui gì đó gì đó Ui chạy chạy chạy rồi chạy rồi <laughs> May là không ăn thích canh lợn này Giờ thích canh lợn thì thôi Đỏ lẽ đấy thì thôi <laughs> mày mày mày tưởng cái quán này là cái quán để cái chỗ nhà vệ sinh của mày à? mày cứ tay đá chém mạnh như này hả hả tay đá thì <laughs> hả hả rồi quá <laughs> làm ăn thế này ui rồi từ từ từ từ từ từ từ này lau đi lau đi lau đi đấy